Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyền Trung Như Lai Tán Thán Phẩm thứ sáu một Đức Phật phóng quang dặn bảo Lúc đó, pháp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn xoay khắp đến trăm nghìn muôn nước hàng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó, vang ra tiếng lớn vào khắp các cõi nước của chư Phật rằng Tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần, vân vân, lắng ngay hôm nay ta khen ngợi giao bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười không thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông nên dùng nhiều phương trước để diễn gìn kinh này, hầu làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Hai, Phổ Quảng thưa thỉnh, nói lời ấy xong, trong các hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch vâng, đức thế lay con được nghe đức thế tôn gọi khen ngài địa tạng bồ tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế lại trông mong đức như lai vì những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài địa tạng bồ tát làm lợi ích cho hàng trời người làm cho hàng trời dòng bát bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của đức phật đức phật và ngài phục hoàng bồ tát cùng trong tứ chúng rằng lắng nghe lắng nghe nay ta sẽ vì các ông mà nói lược về những sự phước đức của ngài địa tạng bồ tát làm lợi ích cho hàng trời người Ngài Phổ quang Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. ba, Phật dạy sự lợi ích Đức Phật bảo Ngài Phổ quang Bồ Tát trong đời sau, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào được nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc ngợi khen hoặc chắp tay hoặc đánh lễ hoặc luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Lại về nữa, này Phổ quang Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam thiện nữ nào có thể họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ, người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Ví dầu ngày kia phước trời hết mà sanh xuống chốn nhân gian, vẫn thường là vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. 4. khỏi lữ thân, lại với lửa lại của quang Bồ Tát, trong đời sau như có người lữ lào nhàm chán thân gái, hết lòng cũng dường tướng vẽ và những tượng bằng cất bằng đất đá keo sơn đồng sắt vân vân của ngài địa tạng Bồ Tát, ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn đồ uống, y phục cấm lụa tràng phan tiền bạc vật báu vân vân, cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiên nữ đó sau khi mãn một thân gái ở hiện tại thời và trong nghìn nước kiếp sau còn không sanh vào cõi nước có người nữ huống nữa là thọ thân gái trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh lương nơi phước cúng dường ngài địa tạng bồ tát và sức công đức đó chẳng còn thọ thân người nữ này nữa năm thân xinh đẹp lại về nữa lạy phổ quang bồ tát trong đời sau như có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài địa tạng bồ tát trí tâm chiêu ngưỡng đảnh lễ chứng trong khoảng một bữa ăn người người nữ đó sau khi mãn một báo Người nữ đó trong nghìn vạn kiếp, họ sanh đứng thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời trong nghìn lúc đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn, cùng con gái các vị đại trưởng giả tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Này khổ quảng, do vì có lòng trí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài địa tạng Bồ Tát mà đặng khước như thế. 6. Quỷ thần hộ vệ lại về nữa này khổ quảng Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam, người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của ngài địa tạng Bồ Tát mà chỗ các thứ kỹ nhạc ngâm ca khen ngợi dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Thờ những người như thế trong đời hiện tại và thuở vị lai sau, thường được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm theo. Hộ vệ còn không cho những việc không giữ đến tai người đó huống nạn, để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. 7. Khinh chê mắc tội Lại về nữa lại khổ quang vô tắc. Về đời sau như có người ác hay ác thần ác quỷ nào, thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ, quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài địa tạng Bồ Tát, mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích hoặc nhăn răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt hoặc khuyên bảo người khác cùng chê hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê nhất đến sanh lòng chê bai trong trường một niệm cả những người như thế đến sau khi một nghìn đất đức phật trong nghiền kiếp nhập diệt cả rồi vì tội báo kinh chê nên còn ở trong địa ngục a tỳ chịu tội khổ rất nặng qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ rồi trải qua một nghìn kiếp sau mới thọ thân xúc sanh lại phải trải qua một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người Dầu được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng hèn hạ tật nguyền thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt. 8. Tiêu tội chướng Lại về nữa, này Phổ Quảng vô Tát, về đời sau như có người nam người nữ Lào, đau lòng liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không đặng, hoặc đêm nằm trên bao thấy quỷ dữ, cho đến thấy kẻ thân thích trong nhà hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sâu khổ. Đây đều bị lơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của cái nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước hình tượng của chư vật Bồ Tát, to tiếng mà đọc kinh này một biến, hoặc lấy những món vật của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu nhà cửa dụng vườn vân vân Đối trước người bệnh, cất tiếng lớn mà sướng lên rằng Chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kinh tượng, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào cửa thường trụ, sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thời học một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mạng chung, thầy dầu cho từ trước có tội vạ lặng nhẫn đến năm tội vô gián, cũng đặng thoát khỏi cả. Họ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Muốn nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình viên chép kinh này hoặc bà người viên chép, tự mình vẽ đắp hình tượng của người Bồ Tát hoặc bà người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn. Lại phục vòng Bồ Tát vì thế lên nếu ông thấy có người Lào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một liệm ngợi khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh Thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương trước khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng chớ đừng thối thất. Thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. 9. Siêu độ vong linh Lại về nữa này phục vào ngũ thất về đời sau, như có chúng sanh nào trong giấc ngủ hoặc chim bao, thấy các hạng quỷ thần nhân đến các hình nạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đó đều là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng vợ quyến thuộc của người đó trong một đời, mười đời. Hay trăm đời nghìn đời về thuộc quá khứ đang bị đoạn lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ lão, nên với nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để hầu cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Nay khổ quảng, ông nên dùng sức ai thần khiến hàm quyến thuộc đó. Đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát, trí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc đến bảy biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đặng giải thoát cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. 10. Khỏi lô lệ Lại với lửa lại khổ quảng vô tắc Trong đời sau như có những hạ người hạ tiện hoặc tớ trai hoặc tớ gái nhân đến những kẻ không được quyền tự do do biết là tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó thờ chỉ nên trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát trong vòng 7 ngày niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát đủ một muôn biến nhưng người như thế sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời về trăm nghìn muôn đời sau thường sanh và bậc tôn quý chọn không bao giờ còn phải sa đọa vào ba đường ác khổ nữa 11. Sanh con dễ nuôi lại về nữa, này địa tạng Bồ Tát về đời sau lời có chiêm phù đề, trong các hàng sát đế lợi và la môn trường già cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác như có người nào mới sinh đẻ hoặc con trai hoặc con gái, rồi trong vài ngày sớm về, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó, mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài địa tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Và đứa trẻ học trai hay là gái mới sinh ra đó, nếu đời trước nó có gây lưới tuổi vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu, còn như nó là đứa lương lơi phước lực mà được thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn. 12. Ngày thập trai tùng kinh được phước, lại về lửa này phổ quang Bồ Tát, trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là lặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong phải làm riêng phù đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, Vùng nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp tà dâm vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 người trai trên đây mà có thể đối chức hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh để đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc trong khoảng 100 so tuần, không có xảy ra những việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người, già trẻ và hiện tại, và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo, nếu trong 10 ngày trai trên đây có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thờ hiện đời hay làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn lạc dư dật, Ngài khổ quảng Bồ Tát vì thế ông nên biết Ngài Địa Tạng Bồ Tát có trong nghìn muôn đức sự sức oai thần lực lớn không thể nghĩ bàn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi thực của đời này có nhân duyên rất lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh ấy họ được nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc đã thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe trình ba chữ năm chữ trong kinh này hoặc một bài cãi hay một câu và những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại trong nghìn muôn đời về vị lai thường được sắc sanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp 13. Danh hiệu của kinh Khi nghe Đức Phật Như Lai ngợi khen tuyên bày sức ai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài khổ quảng Bồ Tát liền quỳ xuống, chắp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau rõ biết các sự lợi ích đó nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này là tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo Ngài khổ quảng Bồ Tát: Kinh này có 3 danh hiệu, một là địa tạng bổn nguyện kinh, cũng gọi là địa tạng bổn hành kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là địa tạng bổn thệ lực kinh, đây là tên thứ ba. Do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, các ông những bậc Bồ Tát phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy là như thế xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu, chắp tay cung kính, lễ Phật mà lui ra. Ha ha Ha.